À, xin chào toàn thể anh em cái ờ, video ngày hôm nay tôi ờ, muốn chia sẻ cho anh em chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà nó giúp anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu nó có cái hiệu quả hay là có những cái phần trăm anh em có thể theo ý muốn của anh em thì cái bộ hột tài xỉu này bên tôi cũng mới cho ra mắt anh em thì là cũng có rất là ít anh em ờ, đã từng sử dụng qua cái bộ hột này rồi đấy thì khi đấy thì tôi cũng ờ, nói qua luôn về cái bộ hột này cái cách chơi của nó như thế nào và cái cách sử dụng cách lắc của nó ra làm sao thì anh em theo dõi cái video này thì cái bộ hột này tôi cũng mới cho ra mắt anh em nên là cũng có khá ít video rất là ít anh em biết tới thì anh em nào mà đã sử dụng những cái bộ hột trước kia của tôi rồi là những cái bộ hột tài xỉu nhích và cái bộ hột tài xỉu 2020 thì anh em cũng đã biết được cái hiệu quả của nó và cái à, bên cơ sở tôi à, cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc cái nó như thế nào rất là hiệu quả cho anh em thì à, ngày hôm nay tôi tiếp tục ra cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mới mới nhất 2021 này dành cho anh em để anh em đi lắc cái nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em đây là những bộ hột mà ngay như bản thân tôi tôi cũng ưng ý cái bộ hột tài xỉu này thì anh em nào mà muốn sở hữu hay là anh em nào muốn test thử cái bộ hột này thì anh em cứ lên cơ sở thì à, anh em alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình thì anh em cứ đến bên xe miền Tây tôi là Sơn hay gọi Sơn tài xỉu để anh em có thể được được tận tay tận mắt lắc cái bộ hột tài xỉu này bên tôi để cho anh em cảm tự cảm thấy cảm nhận được cái bộ hột này nó như thế nào anh em nào mà đến thì à, tôi rất à, sẵn lòng làm tiếp còn à, anh em nào không đến thì anh em có thể đặt hàng qua à, bưu điện tôi sẽ gửi về cho anh em thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em qua cái cho anh em cái bộ hột tài xỉu này bộ hột tài xỉu này nó tên là bộ hột tài xỉu vip vip như thế nào thì là anh em tự anh em có thể anh em lắc anh em cảm nhận Đấy, cái độ vip của nó Đấy, thì còn trên video này tôi không tiện nói ra nhiều thì cái bộ hột này theo như uh, bên tôi làm ra cái bộ hột này thì cái bộ hột này nó đi rất là đều nó đi đều cho anh em nhất là đi đều thứ hai nữa là tỷ lệ ra bão của nó khá là cao và thứ ba nữa là anh em có thể giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn của anh em lên tới 80 phần trăm nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test luôn cho anh em test cái cái cái cách mà cái bộ hột tài xỉu này nó đi hay là cái bộ hột tài xỉu này nó đi như thế nào thì anh em theo dõi cái video anh em sẽ thấy còn cái tăng tích của nó thì tôi không cần phải test cái tăng tích thì anh em đi, bây giờ anh em đi chơi anh em biết rồi Đấy. đến sân chơi mà anh em cầm cái bộ hồ tài xỉu mà có tang thì anh em vào anh em rất là khó chơi thứ nhất là khó chơi Đấy. thứ hai nữa là anh em kiểm kiểm tra tăng tích liệu có vượt qua được cái tăng tích đó hay không nhá Đấy. tại vì bây giờ anh em thầy thợ hay là anh em thầy con cũng rất là tinh rất là à, biết hiểu biết nhiều rồi nên là anh em đến sân chơi là anh em phải cầm một bộ hột tài xỉu một nghìn phần nghìn là không tang nhé thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu đó một bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang lắc theo ý muốn nhé và nó hỗ trợ cho anh em hỗ trợ cho anh em những cái chén hay là những cái thế hột tài xỉu khó Đấy. ví dụ như những cái thế hột tài xỉu to mà anh em xuống nhỏ thì anh em chỉ cần cách lắc bình thường thôi là anh em cũng có thể là xuống được rồi nhé đó ví dụ như thế này đó, xuống 7 đúng không Đấy thì uh, cái bộ hột này anh em có thể giữ tài giữ xỉu được nó như thế nào thì anh em theo dõi cùng với tôi nhé Đấy, thì tôi vào tôi test cho anh em nhất là cái bộ hột này nó đi đều Đấy, đi đều là như thế nào vừa rồi là chén tài đúng không lắc xuống xỉu xuống xỉu bây giờ sẽ cho lên tài Đấy, cho lên tài mà chỉ cần cách lắc bình thường thôi nhá đó 12 đó, xỉu rồi đúng không anh em nó đi rất là đều và anh em à, còn một à, chi tiết nữa mà tôi chưa nói với anh em đó chính là cái bộ hột này nó có thể là chống nghe chống thầy thợ nghe hột tài xỉu chống cả máy phân âm nhá chống bất kỳ cái máy phân âm nào hay là máy quét hay là máy nhận diện hay là máy uh, uh, dò sóng dò mìn gì các kiểu nói chung là bao hết cho anh em luôn nhé không có cái máy nào mà có thể là bắt được cái bộ hột này đảm bảo với anh em luôn 100% đó Đấy, bây giờ tôi sẽ vào tôi test cho anh em cái cái bộ hột này khi mà anh em muốn giữ cái bộ hột này thì là anh em sẽ phải lắc như nào và cái hiệu quả của nó như thế nào thì anh em theo dõi video nhé Đấy, tôi sẽ giữ xỉu cho anh em giữ xỉu cho anh em này 70 80 phần trăm xỉu đó một ba năm đúng không tiếp tục tôi sẽ giữ xỉu cho anh em đó như trái này thì có 80 phần trăm tôi đảm bảo 80 phần trăm nó sẽ, sẽ xỉu sẽ là 80 phần trăm xỉu Đấy, 145 đúng anh em tiếp tục giữ xỉu 113 đúng anh em đó thì cái chén 113 này cũng có rất là nhiều nơi anh em có thể là đứng anh em phải cho lên tài Đấy, phải cho lên tài tại vì à, cái chén này thì à, anh em đa số là anh em sẽ đánh xỉu nhá thì cái với cái bộ hột này khi mà anh em chưa cần đến cách lắc của tôi đấy, mà anh em lắc bình thường thôi bốn năm sáu, đó bốn năm sáu, anh em thấy không rất là hiệu quả khi mà anh em đang ở nhỏ mà anh em có thể là lên to hay là anh em đang to như này anh em cho xuống nhỏ chỉ bằng cái cách lắc bình thường của tôi thôi Đấy, chỉ cần cách lắp bình thường là anh em có thể là cho bộ hột này nó đi lên hay là đi xuống rất là đơn giản đó đúng không em Đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu vip này thì là anh em à, cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy. đây cho anh em xem cái mặt hột rất là nhỏ rất là đẹp đó. đó đúng không rất là đẹp bộ hột này cực kỳ ưng ý cho anh em nhé Đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu anh em alo video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt các anh em